lại là Ducky Và sau nhiều lần đã bị trói buộc thì Thử đoán xem hôm nay thằng Ducky này có thể nói được gì Three of them say to me baby I choose this rap Để rồi thì chú vịt vàng lại làm cho ca sở thú nhịp nhà Nhưng mà rồi một ngày vịt bị cuốn phăng đi Quên đi bao nhiêu yêu thương xung quanh chỉ để chạy theo đống ăn đi Bao nhiêu suy tư bây giờ cần đi làm ăn gì Ta bay theo hương bay theo hoa just like a bee for honey And just like that Vì tự nhủ là bản thân không được nhu mì đi Vì đánh đuổi anh em bạn bè lấy bộ đồ Louis V Để trở thành người người đàn ông tham vọng nhưng thứ xung quanh thật ra đều là không quan trọng vì dân biến thành một người khác sau khi lên TV nợ một nụ cười fake và làm mọi cách để bán được CD vì từ bỏ cả lý trí mặc kệ người ta có nói gì nghĩ gì vì chỉ cần tiền có trong ví thì là bao nhiêu buồn đau sẽ qua đi qua đi qua đi tiền thật nhiều trong túi tiền thật nhiều trong ví vẫn có lúc đau đầu lấy ai chỉ sự vui mà không giàu đau tiền nhiều trong túi nhiều tiền để làm được nhiều việc của mình hàng ngày chả hiểu nhiều tiền để làm gì mà giờ vì vàng vẫn có lỗ một không vàng đây vậy thì nhiều tiền để làm gì chả hiểu nhiều tiền để làm gì nhiều tiền để mình làm được thật là nhiều điều thần kỳ yeah, yeah. có nỗi buồn là phải xua đi u tôi tôi ghé anh thua đi thu ngồi uống rượu với cả Huawei u làm nhạc hay lại mà mua đi cu mua cho càng biết chơi bạc tích uh, phải low key Bao nhiêu kỳ quan ta đã thấy ở đời Bây giờ không phải quan tâm đến chuyện giấy tờ rồi Checking Rowley sẽ là mấy giờ rồi Là khi mà hai ta đi chơi như cô ấy mà lời Ước mơ giờ thực hiện được là chuyển thẳng một tỷ đồng này cho denver, vô Của ngày gì lớn tạo ra con concert anh em tao đốt cháy giờ hầu đêm show Tiền thật như trong túi, tiền thật như trong mi, Vẫn có lúc đau đầu, mấy ai thì giàu vui mà không giàu lắm Tiền như trong túi, tiền thật như trong mi. làm gì rồi một mắt bác suy tư vào lâu của ta đi à, vậy tình yêu tên này làm gì à, vậy tình yêu tên này làm gì à, vậy tình yêu tên này làm gì vậy lên hỏi ông trời là đời còn bao nhiêu quy đổi tiền thành phần quà tranh thủ gửi tặng người ta yêu hôm nay con ra phố mua cho mẹ ngôi nhà với cánh đồng vây quanh bởi vì con biết bố ta không nên mơ về đồng tiền Ba đã dạy ta không dùng tiền mà lậu quyền Có rất nhiều thứ có thể mua được bằng tiền Nhưng con tin ta thì tiền không được làm phiền Bao suy tư ăn năn trông gai xung quanh Tạo cho ta chút quay gì chú vịt vàng Giờ là quả tên lửa Dù thế làm mọi nổ và ta hút bay đi Niềm thật nhiều trong nghĩ Vẫn có lúc đau đầu Mấy ai chỉ sớm vui mà không sầu đau Tiền nhiều trong túi Tiền thật như trong nghĩ làm gì dù một mai bác suy tư và vào lâu của ta đi à, vậy thì nhiều tiền để làm gì à, vậy thì nhiều tiền để làm gì à, nhiều tiền về rồi một ngày mai ta mang ước mơ ta bay thật